Welcome chú ốc ngố channel Quạt quạt quạt <laughs> Trước khi vào video á Mọi người hãy bấm kênh ốc đi Đó là kênh ốc sẽ chơi game giải trí cùng với mọi người Sau những giờ học căng thẳng Mọi người đừng quên like share hai kênh của ốc nha Rất cảm ơn mọi người Hôm nay sẽ là một video về những bí mật lớn và rất là đáng sợ Ở một nơi được mệnh danh đó là thiên đường của hạnh phúc Ý nhầm hạnh phúc Disneyland Vùng đất của ngài Disney Trong video hôm nay á chúng ta sẽ đi tới những góc khuất và mang tính chất kinh dị đến từ thiên đường hạnh phúc này. Và khi làm nhân viên ở đây á, các bạn phải biết một số thứ về ngóa thân về chuột Mickey hay là một cái số gì đó. Video này dựa trên bài viết từ Game Ca. Đầu tiên á, về những cái vấn đề nhẹ nhàng trước để không quá sợ hãi trước khi vào video đó là những công viên bị bỏ hoang khác với những công viên đang hoạt động người vào tấp nập vui tươi, đâu đâu cũng nghe tiếng cười, nhưng mà nghe tiếng ho là phải giải tán. Và hiện tại mọi khu vui chơi thì đang tạm đóng cửa rồi, nên mọi người đừng có lo về cái việc mà bu đông ờ, ho ho Covid nha. Đấy, vậy còn những công viên khác của Disney mà đã đóng cửa vì những cái lý do đáng sợ thì sao? Khu vực đầu tiên, Discovery Island ở Hồ Bay, Mỹ. Mình không biết Hồ Bay là chỗ nào anh em biết không nhỉ? Tôi bó tay. tân á, là một nơi rất nhiều du khách đến để mà ra những cái hòn đảo tươi đẹp bằng tàu hoặc là bằng du thuyền khá là sang choảnh. Cho đến năm 1999, công viên phải đóng cửa vì rất là nhiều lý do, đó là hành hạ động vật hoặc là cá sấu hoang xuất hiện rất là nhiều. Cuối cùng và đáng sợ nhất đó là xuất hiện những con vi khuẩn chết người ở trong nước trong nước là trong nước ờ, để bê DBB nha mấy má chứ không phải là trong nước Mỹ nha mấy má đó nhiều khi hiểu nhầm chết tươi tiếp theo á là năm 2001 tiếp theo á là năm 2001 một công viên có tên là Disney River Country. Nguyên do đóng cửa cũng là do các loại vi trùng. Một cậu bé đã bị cái vi trùng ở trong nước tấn công lên não và thiệt mạng vào năm 1980. Tiếp theo là những cái tàu lượn siêu tốc mà dành cho các bạn đam mê nguy hiểm luôn luôn rất là thích đã vậy còn rất nhiều bạn rủ cờ ghét để mà lên tàu lượn siêu tốc thể hiện mình là người mạnh mẽ ôi để cờ ghét thích mình nhưng á, sau khi xem clip này thì các bạn tìm cái khác để thể hiện sự mạnh mẽ của mình nha Như là nhà ma hay là gì đó Chứ ờ, cái tỷ lệ tai nạn của tàu lượng siêu tốc Tuy nó là rất thấp nhưng mà không phải không có tai nạn Đã có một vụ tai nạn tàu lượng siêu tốc ở Space Mountain Có rất là nhiều người thiệt mạng sau cái vụ tai nạn đó Linh hồn của bọn họ đã quay về trong một thước phim rất là kỳ lạ còn đây á, là một trong những cái video mà camera quay lại tại khu vui chơi khác cũng là ở trong Disney mà cái hồn ma đó lại đang chơi tiếp tục cái tàu lượng siêu tốc này Năm 1984, một cô gái tên là Dolly Yon đã thiệt mạng vì cố gắng giúp một đứa bé. Khi mà cô ta tháo dây an toàn ra, đứng lên á, thì đã bị đập đầu vào cái chăn của đường hầm. Câu chuyện cuối cùng cũng khá là ghê gợn vào năm 1996, có một thiếu niên 19 tuổi thích chơi chọi đã cố gắng đi cái đường tắt để trốn vé gọi là trốn vé vào Disney. Khi cậu ta đến cái đường ray của tàu lượng siêu tốc thì nếu một người bình thường muốn trốn vé người ta sẽ đi lẳng lặng ở dưới đúng không? Còn thanh niên này như mình đã nói là chơi chọi nên là cố gắng leo qua luôn cái đường ray do là cậu ta quá bất cẩn để cái tàu điện tới và đâm chúng kéo lê đi 12 mét và có những người đã làm tại đó đã nói lại như thế này hiện tại á cậu ta vẫn còn đang lang thang trên đường ray tiếp theo á là phần mà ốc thích nhất đó chính là nội quy của nhân viên làm trong Disney phải biết họ phải thuộc ngầm lòng những cái việc mà họ cần làm tất cả nhân viên á khi vào trong Disney làm phải biết rằng có thể có một số thực thể không phải là con người mà đội lớp các nhân viên ở trong công viên để mà trà trộn vào đám đông. Các nội quy và các câu chuyện như sau. Thứ nhất, trong một khu vui chơi của Disneyland á, rất là rộng và các bạn có thể biết á, chỉ có một và duy nhất một chuột Mickey hóa trang trong một cái khu vực nhất định đã được phân bố sẵn. Nhưng mà nếu các nhân viên á, phát hiện ra chú chuột Mickey thứ hai đang giao lưu và chụp ảnh với khách tham quan á, thì họ phải kiểm tra mắt của nó và vẫn phải giữ cho tất cả mọi thứ đều hoạt động bình thường cho đến khi nó còn một mình nó và không ai chú ý nó nữa thì phải dắt nó xuống đường hầm sau đó là phải bỏ đi ngay lập tức không được quay đầu lại quy định thứ hai nếu các nhân viên hóa trang chụp hình chung với khách tham quan thì những nhân viên này bắt buộc phải xin xem lại hình ảnh nếu mà trong bức hình có gì đó kỳ lạ họ sẽ đánh lạc hướng khách tham quan bằng cách là tặng những khách tham quan một món quà sau đó phải báo ngay với nhân viên an ninh. Cái điểm kỳ lạ thứ hai là trong những cái trò chơi tàu lượng hay là cái gì đó mà có máy ảnh chụp tự động mà những du khách khi mà xong cái chuyến du hành đó sẽ nhận được những tấm ảnh lưu niệm thì khi nhận được tấm ảnh mà mắc đi tấm ảnh thứ bảy á thì các nhân viên phải giải thích là ừ nó chỉ là bị lỗi kỹ thuật thôi và tặng cho họ một cái vé đi lượt khác và những công việc giải thích như vậy là bắt buộc nhưng chúng ta không biết tại sao và vì cái gì mà những nhân viên phải bắt buộc làm như vậy. Thứ ba, có một số khu đi bơi như là biển hoặc là các bãi tắm thì người quản lý họ thường bao một khu vực lại, đó gọi là khu vực an toàn. Các bạn không nên vượt ra khỏi khu vực an toàn này, nếu không á con cá nó sẽ cắn con ờ, gì đó, ờ, người ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu nha. Và còn những điều khủng khiếp hơn khi vượt qua cái vùng an toàn á có thể là đối mặt với cá sấu hoặc là cá mập như là bãi biển đầm phá các nhân viên nói đó chỉ là bịa thôi để cho những cái du khách không cố gắng bơi ra khu vực an toàn nhưng mà lâu lâu lại có xác của cá sấu xuất hiện thì các nhân viên phải phản ứng nhanh báo ngay cho đội an ninh ghi chép lại những bộ phận đã bị ăn Điều thứ tư mà các nhân viên cần biết thì nhân viên an ninh của Disney sẽ ăn mặc như những người bình thường thôi Còn nếu có một người nào đó mặc bộ đồ có dòng là nhân viên an ninh Disney Ngay lập tức phải phong tỏa khu vực đó và đóng hẳn cái khu vực đó một thời gian Liệu có vụ việc gì xảy ra Mọi người comment cho mình biết ở dưới nha Điều cuối cùng á là điều được thằng ốc nó thêm vào Cái điều này á nó khá là kinh dị Không kém những cái điều ở trên đâu Nếu một nhân viên nào đó hóa trang để chụp hình với khách tham quan á nhưng mà nó mặc quần ngược để cái phần đuôi ra trước thì phải tống cổ nó ra khỏi khu vui chơi ngay lập tức nếu mà mọi người vẫn chưa hình dung ra được thì đây hình chi tiết đây phóng to lên đó mọi người thấy chưa và nếu mình là giám đốc hay là quản lý mình cũng sẽ tống cổ nó ngay lập tức luôn <laughs> ok video đến đây là kết thúc rồi cảm ơn mọi người đã xem nhớ để lại một like một subscribe cho kênh của ốc nha hãy nhớ share kênh của ốc để lên được 50k sub tất cả nhờ vào mọi người tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ